tư cho An Dung Vậy thì mình xin tiết lộ một bí mật này cho các bạn Con rùa này là mình mua với giá là 100 nghìn Người ta mang từ Trung Quốc về Nên được gọi đặt tên là rùa Trung Quốc Nhưng mình đã đặt tên cho nó là tên khác Đó chính là rùa Việt Nam Con này mình rất thích và nó dễ thương nữa để cho mình cho các bạn xem nó lật lại nhé ngày xưa nó lật giỏi lắm bây giờ nó lật khá là yếu đó, để mình lật ngược nó lại dùng đó các bạn sẽ xem tốc độ chạy của nó nè các bạn cứ đợi đi mình sờ đều nữa để tôi chạy đi em chạy đi con này thì nó không biết bơi là nó chỉ ở từng này thôi nè nó chỉ ở từng này thôi và nó chạy rất là nhanh luôn nó chạy rất là nhanh so với những con rùa bự khác à, rất nhanh ha à. không em em đang quay video chị phá rồi mình xin giới thiệu đây là chị của của mình hay là gọi cô ta thì chị của mình đã có con và đã có chồng rồi mình không thể quay được vì mình đang quay chủ đề về con vua nên video đến đây kết thúc tạm biệt nhấn like subscribe nếu các bạn không muốn nhấn thì mình không bắt buộc